nha xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quyên Cuối cùng bà bếp nha Hôm nay đã gần cuối tuần rồi Rồi Quyên Cút sẽ đãi mọi người món ăn rất là đơn giản, rất là tiện lợi Và để chúng ta thư giãn khi xem phim nè, đọc sách, đọc báo nè Rất là tiện lợi, rất là thơm ngon các bạn nha Đó là món bắp rang bơ Cùng với topping phô mai, rất thơm, rất béo, rất giòn, rất ngon cả nhà nha và làm nó đơn giản có thể có rất nhiều cách như là làm bằng ba làm bằng bằng mình mình bỏ lên chảo mình bỏ lên nồi các bạn đó hay là bằng là lò nướng lò chi không dầu rất là nhiều cách nha nhưng mà đây là cách mình là không dùng nhất là ở ngoài đây hay dùng đó, đó là mình sẽ bỏ lên nồi các bạn đó, mình sẽ dùng dầu bơ để mình rang cho nó nổ các bạn nha rồi chúng ta bắt đầu làm các bạn nha nguyên liệu chúng ta sẽ có là 50 đến 100 gram à, ngô hạt bắp các bạn nha rồi mình sẽ có khoảng cỡ 20 30 gram bơ đó, cùng khoảng cỡ 2 30 gram đường các bạn nha tùy các bạn muốn ngọt hay là nhiều ít và khoảng cũng 2 30 gram ờ, bột phô mai các bạn nha Ok tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu mình làm cái nước đường trước các bạn nha thì mình tỷ lệ nước đường là khoảng là 1 2 tức là một đường hai nước các bạn cái hạn mình cho 30 gram đường mình sẽ cho 60 lít nước vào các bạn nha mình sẽ sơn với khi nó ờ, sợi lại nặng lại lát khi mình ờ, mình ờ, rang bắp xong á mưa thì mình sẽ cho cái phần ờ, nước đường là, mình lắc nữa các bạn nha sau khi lắc xong mình sẽ cho phô mai vào là xong các bạn đó, đơn giản nha còn nếu bạn nào mà có đường bột á đường là bánh á thì cũng thì mình sẽ thay thế cũng được các bạn nha ví dụ mình rang bắp xong rang bơ xong á thì mình cho cái mình lắc cái đường bột vào sẽ dính hơn cái đường này có buộc phải ờ, nấu nước bạn nha tại vì nếu không nấu nước á, thì cái đường rất là to xong dính chặt lên bơ các bạn nha không tan được rồi ok và khi mà đường nó tan thì bắt đầu mình chuẩn bị à, chuyển qua làm à, rang bắp cho các bạn nha Ok, tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi lớn, cái nồi nào mà dày dày các bạn, ở inox hay là sẽ hay là cái nồi mà chống dính á đó, sẽ dày để, để mình lắc nó đều quá đó, và cái nồi phải cao nữa các bạn nha đó, để nó nổ nó nổ, nó, bay lên trên đó, thì phải dùng cái nồi này để mình lắc đều nó sẽ nổ nó rất là đẹp các bạn và sẽ không nguy hiểm các bạn nha đó rồi thì mình sẽ cho cục bơ vào mình sẽ cho nó chảy ra đó đun vô vậy các bạn nha thì sẽ mình sẽ bật mí các bạn cái, cái cách mà mình sẽ rang cái phần bắp các bạn thì à, mình đợi cái bơ nó tan hết á mình sẽ cho một cái hai hạt bắp vào các bạn lưu ý khi nào mà hạt bắp nó nổ các bạn thì khi mình để nắp lại nha mình sẽ nghiên cứu coi nhìn vào trong á nắp mà mà trong suốt các bạn thấy nổ bốc bốc lên đó tức là nhiệt độ đủ rồi các bạn thì mình sẽ cho cái những cái hạt bắp còn lại vào là nó sẽ nổ rất là đẹp các bạn nha và sau đó mình sẽ à, dùng à, nắm hai cái nồi mình lắc lắc lên cho nó nổ nổ đều hết là xong nó đơn giản nha cuối cùng thì mình chỉ việc à, cho đường cùng với phô mai vào là xong các bạn Đó. Ok, bơ đã tan rồi, bây giờ mình sẽ cho hai hạt bắp vào các bạn nha Đó, bây giờ mình để đắp lại là mình sẽ đợi bắp nó nổ thì mình sẽ cho những hai mắt còn lại vào các bạn nha đó, mình sẽ canh nhiệt độ các bạn lưu ý nha mình sẽ nên dùng cái nắp nồi bằng à, trong suốt các bạn thì mới thấy được đó, nếu nồi không các bạn phải nghe tiếng đó, ờ, rất là phức tạp nếu mình dùng nên mình dùng cái nồi nào mà có cái nắp trong suốt bạn nha để mình nhìn quan sát rồi các bạn quan sát nhìn kỹ nha đó nổ bốc kìa các bạn thấy không đó bắp nổ rồi đó bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình mở nồi mình coi nữa hai bắp nó nổ hết rồi đủ nhiệt độ mình sẽ cho những hạt mắc còn lại vào các bạn nha đó, bây giờ vẫn còn một hạt chưa nổ mình sẽ đợi hạt nó nổ luôn mình sẽ cho hạt bắp vào các bạn ok và hai hạt đã nổ rồi các bạn ơi bây giờ mình sẽ cho những hạt còn lại vào luôn các bạn nha nó nhiệt độ lò nó đã nóng rồi các bạn nó nồi nóng rồi đó và mình cho vào mình sẽ trời nó nó nổ một lượt khoảng cỡ 10 20 giây sau mình sẽ lắc nồi một lần nó lắc hai khoảng hai ba lần là ok các bạn nha nó sẽ nổ gần hết luôn các bạn thì sẽ nổ khoảng cỡ 9 phần trăm ừ, sẽ có 5 phần trăm còn sót lại thì cái đó là những hạt mà nó không có thể nổ các bạn nha có mình cũng không sao đâu các bạn trần luôn cả nhà ơi ừ, đúng kê đã chưa đó, bây giờ mình sẽ lắc lên cho nổ đều những cái hạt à, nào mà chưa nổ bạn nha đó lắc lên lắc mạnh các bạn kiểu lắc một cú có cọp á <laughs> đó, lắc mạnh lên lắc xoay đều nó cho nổ hết đó, nổ nữa các bạn thấy chưa đó, nổ là nhóc lượng bạn không chỉ có tầm 50 gram mà, mà nổ đầy nguyên cái nồi của giả bá luôn các bạn khủng khiếp chưa ok rồi nổ đã gần như là hết rồi các bạn bây giờ mình sẽ cho nước đường vào các bạn nha mình sẽ lắc lên nữa và sau đó mình sẽ cho một phô mai vào là xong các bạn nha mình thưởng thức thôi rồi nó phun may vào và tức là cả nhà ơi rồi các bạn cũng có thể lấy ra nồi thế là tôi mình cũng có thể uh, cho thêm phô mai nữa các bạn nha các bạn mà mình thích phô mai nhiều thì cho nhiều càng ngon các bạn nha wow mọi người nhìn xem ngon không kìa với đầy đủ topping phô mai béo béo bơ thơm lừng ăn vào là bóc nổ giòn giòn giá giá thật sự ăn rất là ngon nha kèm một bộ phim tuyệt vời nữa là quá hay cả nhà ơi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với bộ phim thích và món bắp rang bơ phô mai này nhé hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye